À, xin chào chị Thương thì à, em ờ, hôm em hẹn chị hai ba lần rồi để quay tới quay cái clip để giới thiệu cho mọi người chị em cũng biết tới thì quá là bận rộn tất cả bây giờ mới được gặp chị em cũng muốn là để một thời gian chị sử dụng thì có cái da mặt của chị như thế nào ấy. thì um, hôm nay cũng nhân cái cơ hội này thì uh, chị sử dụng được hai liệu trình rồi thì hôm nay em mới ngồi em quay cho mấy chị mấy chị uh, em cùng xem da mặt của chị thương à À, chị ơi, à, thì sau khi mà chị đã sử dụng hết à, hai liệu trình à, huyết thanh truyền trắng bên em rồi thì lý do tại sao lần này chị lại à, muốn à, lấy 5 hộp về để sử dụng và chị muốn nhập về làm đại lý bên ờ, hết uh, bên em ha chị ha Em hiện bây giờ thì uh, ờ, 25 tuổi rồi uh, Mặt em thì không có bị nám Nhưng mà nó bị uh, da không đều màu Với lại là da hơi bị nhăn á Nên là em được uh, một vài người bạn giới thiệu cho sử dụng uh, Cái loại huyết thanh trắng bảy đây này thì uh, em sử dụng sau hai liệu trình thì đã thấy trắng sáng nên nó, nó đẹp và cải thiện rất là nhiều ạ Nên là hôm nay em quay lại em muốn uh, làm đại lý cho bên uh, mình á Dạ, trời ơi hôm nay da mặt của chị rất là đẹp ha, của chị Thương rất là đẹp ha mọi người ha. À, chị Thương này là 25 tuổi ở Bình Phước nha mọi người nhé. Thì à, trước khi mà à, biết tới huyết thanh truyền trắng và sử dụng á thì da mặt của chị Thương đã bị nám, à, quên, đã bị à, không đều màu như thế này đây mọi người này đấy. Mọi người xem này đấy, rất là nám mà mọi người ha. Thì bây giờ này, đấy, da mặt rất là đẹp, rất là hồng hào tự nhiên đây. Đấy, rất là hồng hào tự nhiên ha à, chị quay bên kia cho em coi với đấy da mặt rất là sáng rất là mịn luôn mọi người và uh, sau khi mà em đã nói rồi thật sự luôn là có huyết thanh truyền trắng bên em mọi người nhé mọi người sử dụng mọi người. mọi người sử dụng đều đặn một ngày hai lần cho em sáng và tối để đạt hiệu quả tốt nhất và uh, sau 3 ngày sử dụng thôi là mọi người đã cảm thấy rất là rõ rệt cải thiện rất là rõ rệt ừ, da mặt của mình đã bật tông hẳn lên luôn mọi người nhé và sau 7 ngày thôi là mọi người đã cảm thấy là cái da mình nó là căng bóng này đàn hồi đầy sức sống nhất là mấy chị mà ví dụ là bốn mấy năm mươi tuổi hoặc là sáu mấy tuổi mà da bị nhăn bị lão hóa thì hãy về uh, sử dụng thử cái liệu trình huyết thanh truyền trắng 7 ngày bên em đó em đảm bảo với chị và em cam đoan với chị nếu mà sau 7 ngày em mà cái da của mấy chị mà không hiệu quả thì em hoàn lại tiền 100% cho mấy chị nha và đây à, hôm nay ờ, ngồi đây thì chị có thể à, sử dụng à, thử thử bôi để cho mọi người cùng thấy được không ạ Trời ơi rất là thơm nha mọi người Mát ơi là mát đấy rồi mấy chị là pha rất là nhẹ nhàng ha mọi người ha đấy cái này là bên em là không những là khách hàng sử dụng mà thậm chí là ngay cả spa lớn này rồi tiệm hiệu thuốc tây này họ đều có thể nhập về nha mọi người nhá mọi người đều thấy cái công dụng rất là hiệu quả bên huyết thanh truyền trắng 7 ngày bên em mọi người nhá khách hàng mua một lần là quay lại cũng mua nhiều lần và nhập luôn làm đại lý mọi người ạ đấy và hôm nay ờ, hôm nay bên em bán giá giảm giá sập sàn chỉ có 199 000 một lọ cho mọi người nha. Giá gốc của nó là 599 000 lận ạ. Thì à, em ưu tiên cho 10 10 chị em khách hàng á là inbox này để số điện thoại comment để số điện thoại cho em. 10 người đầu tiên em sẽ giảm giá ưu đãi sập sàn với giá 199 000 một lọ cho mọi người nha. Rồi em cảm ơn mọi người rất là nhiều.